vì giờ anh biết trong tim mình chẳng còn gì khi đó xuống sáng người đừng ngọt ngào thầm thì em bước sáng ngang đời chăm một điều diệu kỳ như lúc ban đầu và giờ anh không thì cũng chẳng để làm gì đâu phải cho anh chẳng tìm mình mà là vì em đã trao ai dùng lời trang để cầu kỳ những năm tháng phai màu nếu đó hoa hồng trước kia chưa về nhánh hương tình thắm thêm câu thề anh ước rằng rằng một mai anh đến anh đón em vào sớm mai trong lành nhưng đó mai là giấc mơ không thành vì ai vì ai vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì khi đó sung sang từ đừng ngọt ngào thầm thì em bước sang ngang để cho một điều dự kỳ như lúc ban đầu và giờ anh không thì cũng chẳng để làm gì đâu phải cho anh chỉ tìm mình mà là vì em đã trao ai dọn lời chàng đầy cầu kỳ nhưng năm tháng phai màu kia trở về nhánh hương tình thắm thêm câu thề anh ước rằng rồi một mai anh đến anh đón em vào sớm mai trong lành nhưng đó mai là giấc mơ không thành vì ai vì ai